bự á bự á con này bự á này này quá này à Insert SD card. Mọi người, mọi người, mọi người đứng đấy, mọi người đứng đứng dàn dàn dàn ra, dàn dàn dàn ra. Dàn dàn ra chuyền chuyền nhanh nhanh lắm. Để em xuống trước. Dàn dàn ra, dàn dàn ra. lớn quá đấy. À, nó kéo. Chuyển xuống, chuyển xuống, chuyển xuống. Chuyển xuống nó trôi ra kéo vô cho ra rồi đây đây đuốc nặng á cho nó vô lại dúng chúng sứa bự sáng giờ cá chén không ăn tranh thủ câu được một mớ cá um, mấy cá vặt không ngâm giờ trưa nay có cá ăn rồi đó tại vì cần lớn quá nó kìa nó kìa tại vì cần lớn dây lớn Wow. Wow. Con là nhỏ em ơi, cái này còn nhỏ đó, bữa bự lắm. Cấp 3 bốn này không à. cái kẹp cái kẹp cái kẹp anh em tắt tắt kẹp kèm kẹp kèm lẹ lên ơi ơi ơi ơi ơi chừng chừng chừng chừng chú ơi bầy nó nằm đằng xa cái kìa đằng xa tuốt cái kìa kèm kẹp gì nữa <laughs> anh em đánh so đi kéo bậy về đi mà quăng xa ra được rồi quăng đẩy á cái khoảng ờ, sáu bảy mét á đánh đánh mới rớt xuống đánh nhích vài đường lên hang uh, lên ta dạ hang rồi đó chuẩn bị hang á hả cần xuống không dây số 4 số 5 <laughs> này nó sao nó chạy Đây này tầm số 3 Số 3, số 4 nước càng đánh chán chứ ha đánh mấy đường lên <laughs> ơ ơ à, à, nhồng luôn vô nhau luôn nhồng baby ờ, nhồng baby nhồng mới đẹp qua nó quay rồi nó quay rồi bắt đầu mập không mập không bắt đầu mày bắt đầu mày người ta nhờ Ủa chưa nhờ vô vô vô dây dây dây dây kéo ra dây à, mập mập bự á bự á con này bự á từ mốc từ mốc từ mốc từ mốc từ mốc từ mốc đẩy mốc từ nó xíu à từ từ này này nó từ từ số một là cho chạy đi

con này bự hơn con nãy á không chạy ra cá qua bên kia nha ờ, quá bên trái bên phải anh ơi có bên phải nhiều anh ơi vướng ờ, vướng á ờ, từ từ từ từ bóc qua đi qua qua đi mày qua đi trời ơi nó chạy còn tuốt ngoài kia kìa thôi bốc bóp quanh đây bốc lòng lòng quanh đây đi lòng quanh đây Trời ơi, gì hả? giòn quá bác ghé à. mười mét 110 mét lận 4 kg anh em ơi hay quá anh ơi kẹp kèm nè anh cẩn thận nha chứ đừng có cầm tay nó dậy á cho em chụp hình nha đó kéo kéo cái này xuống anh kẹp anh kẹp mép dưới á mép dưới á dạ rồi đúng rồi đúng rồi kèm anh kèm lấy máy chụp hình nhà mi mốt ờ, lấy đi mốt Không đó để xuống đi để xuống lấy lấy tay bảy hết à không bỏ không được bỏ xuống là hương cá hết quay cái đã cho anh em coi đã đi cao cá lên đó cái chét này nghe tại không đó với tên đường rau molay nãy giờ đi hai bàn con này bàn con này bàn chụp hình cho em ấy đừng có đừng có xuống đừng có xuống cho hình đó để bóp bóp lật lật cái cái cái bỏ xuống nghe anh đi bỏ xuống hư hết trơn à đây là bóp lên nè sáng nè bóp sáng này bóp cầm lá ngang kéo lại ngang cái lại ngang cái lại cầm cái bụng cá lên rồi giờ đó cầm cao lên cầm cao lên cầm ngang cá lại Bày ơi, bày ơi, bày ơi, bày ơi, đánh đánh vô đường ơi. Hai con kìa, hai con kìa em ơi, hai con. Bày vô, mập mập vô, mập vô, tội vô. Hai con xuống, hai xuống tôi, hai xuống tôi. Cái còn không? Lấy giường ra chưa, lấy giường ra chưa. Bận luôn, ngay bận,

ngoài á hiện giờ là có 120 người à, view nha à, thằng em ờ. bếp, à, nó ăn cách đáy khoảng 2 mét 3 mét à máy đứng không đội máy đứng ném cho xa nằm xa tốt ngoài mà cho cái cần này vô trong đi sắp ấy cái cần này vô trong đi bi rồi coi rồi nó đánh dây anh kìa vô sát rồi anh vô vậy là sát rồi đấy chứ nước chưa có chảy á nước này mà đâu có vô sát được nước này nó cứng nó còn lặn vàng vàng nó ăn mình là hay rồi nước này ngon quá mà vô vô vô bóng vô bóng vô nè bóng vô nè bóng vô nè anh em ơi so xích so xích cho anh em không, không, anh này mang, mang đồ số nhất đó nha Bỏ tay nó bóp, cái, cái máy dạy bóp, bỏ tay nó bóp Xảy cá bắt đền bây giờ Bữa bóp nặng không nãy không? Con này cũng cũng trồng trồng á ơi đi kẹt Giúp giúp cái mẹ đi nữa lại cho nó bắt cá kìa 10 mét xíu năng ghê lắm, nó chảy năng ghê lắm Vô, tự tay đánh đánh đánh đường ngoài đó đi cá đang vô ông đánh đường ngoài đó đi kia đu cá bự ấy nãy nhà mình nhảy xuống cho vui qua Rồi, chạy qua vậy cái cành này là cành mano sạch nha anh em cái rock master có hoành qua đây con mồi là con mồi underground 40 gram đừng có dùng giấy dùng giấy thôi bây giờ bạn bạn hiệp à, con à, con ba nha xúc ghế mệt luôn á chưa chưa đợi đợi đợi để các cậu đến mình không để giờ để mày đừng lo giật nó cái lưỡi cái lưỡi từ từ bên rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi cứ từ từ cứ từ từ cũng được hết mình cứ mình cứ giữ cái đầu câu theo thằng dớt mọi người quan cá nè đó nó vậy đó cả cửa này không á thấy chưa lần sau ờ, tuần tới mọi người bút bút bút ra anh tài nha <laughs> có bảy triệu không chiến à mọi người ơi chú nãy không chứ ta bảy triệu bảy triệu mãi vô em lấy vốn rồi đó chưa thấy thấy chiếc này chưa lẹ lẹ lẹ trời ơi lít đờ tư hết rồi tháo lít đờ ra lại răng này nó nhám lắm không ấy là đứt lít đờ liền chú nha chú ghiền rồi <laughs> chú tới nấy rồi chú chịu hết nổi rồi à, dính cá chú ý đích đời nha tao tội chú làm cái gì vậy chú đích đời anh tư hết luôn đích đời tư hết chắc đi Trời lưỡi nè Lưỡi gần đứt luôn rồi Làm chảo Vô Vô mình của mình nãy rồi còn không còn hả trời còn còn còn cá nó chạy lên nhổng cái cần lên chống vô bụng quá làm gì vậy trời trời đừng có quá cái dây nó không có chắc đâu nha

rồi hết rồi rồi lên mặt rồi lên mặt rồi lên mặt chống vô bụng á làm cái gì căng dây lên anh căng căng căng dây lên anh lỏng lỏng đi dưới dưới rồi đây vô bụng á quanh đây nè ép nó đi kệ nó đâu xuống rạn đâu lo cá chạy mặt không à cá lên mặt mặt á tại tại đừng đánh nữa tại đặt cái tinh thần nó kìa rồi đó vô kìa hai này thôi được rồi bước qua đây bước qua đây bước qua đây cần cần cần điện được rồi rồi anh cứ để đi anh cứ để đi anh để đi anh dưỡng đâu có dưỡng đâu dưỡng hả dưỡng dưới luôn á nó đi dây nó đi nó đi dây ngang bờ luôn. nha Mỹ Kiệt nó lấy cái cái cái ấy không thôi tôi quay dưới nước đẹp rồi cầm kẹp lên để chụp hình đã cầm chụp hình cầm kẹp chụp cầm kẹp chụp mọi người tản ra đi nè tản khu vực cấm ra đi nè <laughs> cái điểm người ta tìm được xong rồi chu vô nhiều quá à lại lên lên lên lên ngợi kìa lên lại. Rồi nó kìa ơi, thật quá. Trời lên em em ơi, bắt hết cá bài đi Đưa, đưa, đưa Gỡ dùm ờ, này quá này à nó nằm dưới ghe đó xuống ghe đó nằm dưới ghe chưa anh tài dính dưới ghe nè anh tài dính sau đít ghe nè đánh nhấp nhấp nhấp nhấp đại đại đại nó chụp à có cá dày nó chụp liền à ủa tắt lại stream rồi hả

kèm quăng cái kèm cho ảnh dưới chân quân nó mỗi anh em phải lấy một tay giống vậy á bó bó bó bó dở lên cái cái cái cái cái số ký cái bó không cứ lên cứ lên cái lò néo vô pin còn lớn nhất đây hả lớn nhất đây hả chụp đấy nè không còn lớn nhất đó hả có số ký á chụp từ trên xuống lấy cái đầu nó luôn đấy À, 4 kg uh, gần 5 kg. 11 bao hả? Cầm ngang lên chụp 11 bao hả? không chụp ké mày. Lấy cá ra đi. 11 bao hả? Cá cá Quân lấy cá thu chụp rồi được rồi. Đó, sẽ không lớn để trên đó không không có kẹp không Chắc mang rồi bấm dưới mang á bấm dưới mang á mang á nó ỉa nó ỉa con đó không phải con quân luôn con quân nè con mày nè Cả. nãy bố có hình rồi mà phải không thôi khỏi chụp đi nãy có hình đẹp tươi rồi hả mỗi người cầm con hả ngồi đi con chụp hình ngồi đi ngồi đi không bằng người người con chụp hình cầm luôn cầm tay luôn cầm luôn

giờ là review tàu của anh Tài tàu rộng lắm dài 18 mét hơn đây này là cái toilet nè mọi người toilet là có nước đầy đủ nha có có vòi sen đồ tắm luôn á toilet khác gì khách sạn không là bếp bếp nấu đầy đủ bếp ga ăn uống là thoải mái luôn đây là chỗ nằm đằng trước bon cũng có một cái chỗ ờ, một cái chỗ nằm ở ờ, dưới dưới cái cửa đó có một cái chỗ ờ, một cái phòng để nằm nằm được bốn năm người hơn á nội thất gỗ đẹp có máy lạnh luôn nha máy lạnh máy lạnh megabara